Chào mọi người, quay lại kênh ờ, <clears throat> cân máy câu Nhật của mình Đây, hôm nay đến một số máy cho mọi người ờ, chọn nữa nhé Đầu tiên con này là Daiwa Sportline GS800 Size thật của con này thì khoảng tầm 2 ngàn nha mọi người Máy mượt này Thế tập khoảng tầm 2 ngàn, máy rất là mượt Toàn thân là kim loại Rồi, khóa à, đúng rồi cược số 360m cược số 4 110m à, ở đây này số 3 260 số 490 số 550 số 620 đây con này cột trợ được nha mọi người đây cột trợ được này ok đây Cối thì con khá là đẹp <clears throat> Rồi chỗ ra cửa cũng đẹp luôn Ok Con này mình bán rưỡi nha mọi người <clears throat> Số một một bốn trăm rưỡi bốn trăm năm mươi số 2 số 2 là một con uh, gì đây Ryobi RX0 ratio là 3.8 cược thì uh, ở trên uh, cối thì uh, nó không có này mình không có biết nha mọi người đây con này sai thật của nó khoảng tầm 4 ngàn một bình đồng <coughs> cối graphic còn toàn thân là kim loại cối graphic toàn thân kim loại ừ, đây à quên con đầu tiên á con đầu tiên là sản xuất ở nhật nha mọi người sản xuất ở nhật quên mặt <coughs> con thứ hai này à, đây chỗ ra cửa cũng con đẹp nha mọi người con này cũng là sản xuất ở nhật sẽ chốt ở Nhật thôi đó ngoài hình thì con khá là đẹp thử máy này êm mượt khóa này ok tất cả mặc đính đâu gặp tay đổ tay trái phải được hết nha mọi người con số 2 à, con này mới bán hai trăm rưỡi hai 250 ok số 3 số 3 là con gì đây con gì như con rủi đây máy đó Olympic máy năm Olympic tay phải đó mà đi Pro CX10 đây máy này thì toàn thân là graphic hết nha mọi người made in Japan này đó máy khá là mượt khóa này nhà cối này ok đó này khuyên ra cửa cũng bằng đá nha mọi người đây nhà có thêm xíu nữa ok con à, con số uh, à, 3 mình bán 300 300 thôi bán hai à, hai trăm rưỡi đi 250 nha mọi người rồi 250 Số 4 Số 4 là một con máy 5 Daiwa Seiko INC Của nó là Coronet 10 này Coronet 10 Đó Qua đây Khóa ok con này thì mình thấy ghi xuất xứ chắc là sản xuất ở Nhật rồi con này con số 4 mình bán 150 ngàn 4 150 ok số 5 một con uh, à, Suzumi sản xuất sản xuất Hàn Quốc máy nằm tay uh, tay phải đây khuyên đa cửa bằng đá máy khá là mượt đây Suzumi đây siết nhà cối này đó ok sản xuất ở Hàn Quốc nha mọi người con này con số à, mấy rồi đây số 5 số 5 mình bán 400 nha mọi người 400 rồi số 6 Trời, bây giờ nó mới năm quá nhiều bốn con mấy năm thôi số 6 là Shimano Gold Demi 2 ok này đây khóa này rồi nhà cối này ok rồi off này on này on này on cái tiếng tách tách tách nha mọi người đây stop cái gì á không anh à đây nhà của đa thêm xíu nữa ok giật cổ chặt lại này con ờ, con số 6 ờ, 6 này mình cũng bán 150 ngàn nha mọi người 7 7 là một con uh, Ryobi SS SS bao nhiêu đấy 1 ngàn đúng rồi size thật của con này cũng khoảng tầm 1 ngàn khoảng này đây toàn thân là carbon nha mọi người carbon hết nhá đây con này thì uh, số 260m số 320 số 4 là 90m rồi gì đây con này tải cả khoảng tầm bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu 8 khoảng tầm à, ba 3 kg rưỡi tới 4 kg nha mọi người khoảng tầm ba kg rưỡi tới 4 kg con này bạc của nó bạc đồng thau nữa nha mọi người <coughs> bạc đồng thau rồi kia trổ ra cược bằng đá con rất là đẹp đó con này là Ryobi sản xuất ở Nhật này đây sản xuất ở Nhật hmm. dòng SS này rất là mượt nha mọi người bạc đồng thau đó con à, con số 7 mới là 300 số 8 số 8 là một con uh, Olympic made in Korea Hàn Quốc rất là mượt ratio của con này tới 5.4 ờ, nha mọi người 5.4 máy rất mượt trái thật của con này khoảng tầm là ờ, bao nhiêu 3 ngàn trái thật khoảng tầm 3 ngàn nha mọi người con này là cối nóng rồi cược số 3 vào 220 cược số 4 rưỡi cược số 5 là 120 m carbon thân kim loại của carbon KX900 đó chỗ ra cược thì uh, hơi dơ xíu cái này về mọi người vệ sinh nhá thế nhớ chỗ, chỗ này có bí xoay này mình có bí hay không đấy nói chung con này rất là mượt rồi con ờ, con số 8 ờ, mình bán 300 nha mọi người mặc định tất cả đều có thể gập tay đổi tay trái phải được hết con nào không được thì mình sẽ báo nha số 8 300 số 9 số 9 là Utegra Shimano 3000 con này thì mượt vô đổ rồi khỏi phải nói rồi khóa này <coughs> con này toàn thân là kim loại cược số 1 à cược số 2 vô 220 mét số 3 150, số 4 100. Tay nắm bằng gỗ, khuyên ra cược là như là đá, con rất là đẹp nha mọi người. Đó. Đây. Ba lăng lóc. Cái này hệ thống cân bằng tối ưu này. Ô ra rồi con này cũng uh, à, sản xuất ở Nhật luôn nha mọi người sản xuất ở Nhật đây sản xuất ở Nhật luôn sái con này sái 3 ngàn FBL này thằng FBL nhá rồi con này con số 9 mình bán 600 600 rồi, số 10. Số 10 có là gì đấy? Shimano SB20D. EAR Not 2000, size thật của nó cũng khoảng tầm 2000. Con này sản xuất máy đời mới, sản xuất Malaysia. Đó, sản xuất Malaysia nha mọi người. Chỗ ra cược thì hơi bị oxy hóa một xíu. Cái này về mọi người vệ sinh là sơ là đẹp nha mọi người. Vệ sinh sơ là đẹp. Con này mình bán cái giá rất là hợp lý còn này mình chỉ bán 600 thôi cửa số 2 volt 150m 2.5 ohm 120m cửa số 300m cửa số 4 70m trơn đi qua toàn thân của con này kim loại nha mọi người đây kim loại ok video của mình á, thì mặc định tất cả đều có thể đổi tay trái phải và mẫu bình đồng hết nên mình sẽ không giới thiệu về phần đó nữa cái nào mà không được á, hoặc là mẫu in chết á không đổi tay được hoặc mẫu in chết á, thì mình sẽ báo rõ trong video nha mọi người từng con một đây khóa cứng ngắt rồi con này con số 10 số 10 mình bán 600 nha mọi người 10 600 rồi rất cảm ơn mọi người theo dõi video của mình cảm ơn mọi người nhiều